tôi lại giới thiệu các bạn một ngôi nhà nữa ở khu Lai Xá Hoài Đức đây hiện tại là tôi đang đứng ở ngõ vào ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy và đây là toàn bộ ờ, khu nhà của chúng ta phần ngoài này hiện tại chúng tôi đã bán hết rồi bây giờ hiện tại ờ, tôi chỉ còn ở phía bên trong thôi đây là đưa các bạn vào bên trong ngôi nhà để xem nhé đây chính là ngôi nhà của chúng ta. tôi đang giới thiệu với các bạn là ngôi nhà này có diện tích là 30 mét vuông xây 4 ờ, tầng đây các bạn có nhìn thấy mặt tiền ờ, thì là chúng tôi ờ, sơn màu xanh và ốp cột rất là đẹp rồi làm ban công có chiếc nhà rộng 2,5 mét các bạn nhé đây là đầu chúng tôi ốp gạch đỏ rồi ở bên trong này nữa phần mặt tiền của ngôi nhà về tầng 1 thì ờ, tất cả ở đây chúng tôi đều được ốp từ đá granite màu vàng hết rồi và phía bên ngoài là có một lớp cửa um, kéo chất liệu làm từ inox này chúng ta sẽ và bên trong là nó có một lớp cửa gỗ được ờ, làm từ gỗ tròn đó và tiếp theo thì tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng một của ngôi nhà à, bên trong tầng một của ngôi nhà này hiện tại đang được chúng tôi ờ, thiết kế với là một phòng khách phía bên ngoài và bên trong là phòng bếp à, không gian tôi đang đứng ở đây chính là không gian của phòng khách à, phòng khách này tương đối là rộng rãi hai bên tường thì đều chúng tôi đắp phào chỉ và đã làm giày đâm tường ở đây rồi bạn có quan sát bên trên thì uh, có hệ cao nữa ngoài ra thì uh, ngôi nhà có hệ thống chiếu sáng từ đèn led này và và tiếp theo chúng ta sẽ đưa các bạn vào bên trong ờ, phần ờ, bếp và phòng ăn của chúng ta đây chính là không gian của phòng bếp bên trên ờ, phòng bếp này thì sẽ có tủ bếp được làm từ gỗ từ ngang tất cả là làm từ gỗ xịt gỗ thịt hết sơn trắng và bên dưới này thì có một cái mặt bếp làm từ đá đen đá tự nhiên và cái này là chọn rửa inox 304 hay là bạn có thể quan sát được hơn đều là hàng nhập khẩu hết mà phía bên trên của bếp này còn có thêm một cái kính ô bếp nữa được làm từ thương hiệu kính ờ, Minh Long để ờ, trang trí cho phần bếp và chúng ta chống bám bẩn của mỡ ở đây đấy và tiếp theo là phần tầng một này có thêm một cái nhà vệ sinh cụ ở đây đây chúng ta có thể quan sát bên trong cái vệ sinh ờ, cụ này thì có một cái bồn cầu và một cái máy bơm hệ thống máy bơm này à, bơm lên à, trên các tầng đấy ngoài ra thì tầng 1 này có một cái bể nước nữa các bạn nhé cái bể nước ở chính đây là chính là dưới khu này nghe cái bể nước tiếp theo là à, tầng 2 của ngôi nhà thì tầng à, cầu thang thì mặt bằng các bạn có thể này tôi sẽ đưa các bạn lên uh, ờ, trên tầng 2 để tham quan trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại chúng tôi uh, chia là ờ, một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây không gian nơi tôi đứng đây chính là nhà vệ sinh của tầng 2 chúng ta có thể quan sát là bên trong có bồn cầu này thiết bị uh, ờ, lavabo tương đối là rộng ở bên trong phòng ngủ này thì ờ, chúng ta có thể kê bộ bàn à, giường tủ và bàn làm việc rồi các bạn nhé là lọc sơn màu vàng bên trên là có hệ thống ờ, trần thạch cao đây và có thêm hệ thống đèn led nữa bên ngoài chỗ chứ tức là chúng tôi làm từ con trò à? con trò cánh trò hết đó là chắc chắn và tiếp theo chúng ta sẽ lên trên ờ, tầng ba của nhà các bạn nhé trên tầng ba thiết bị cũng như các tầng dưới không bao gồm bồn cầu hệ thống lavabo vòi xịt gương và bên này là phòng ngủ đặc biệt ở trên tầng ba thì phòng ngủ của chúng ta chỉ có người ăn trong đảng các bạn không đi làm ngoài bên công an ở ờ, phòng ờ, ba thì có khác một phút là mình gạch đất này gạch ở đất này ở tầng ba này sẽ làm ờ, gác cạnh năm mươi năm mươi giả vân gỗ rất là đẹp về khung cửa sổ thì sẽ được tôi làm cửa hai lớp một lớp cửa là cửa nhựa trên đồng vốn thì ờ, hiện tại đang được vui thiết kế ra một phòng thờ và một sân phơi nhỏ đây là cầu tầng 4 không gian ờ, tầng 4 tôi xin nhắc lại một lần nữa